Xin chào cả nhà, mình là Kiều, hiện đang là giáo viên. À, hôm nay thực sự là ngày rất là may mắn đối với mình vì đã tham gia khóa học của về YouTube của anh Hoan. Đúng như câu nói của nhà giả Kim, khi bạn quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn đạt mục đích đó và mục tiêu của mình sẽ là phát triển thương hiệu cá nhân trên YouTube nhưng bị bị bị trì hoãn vì rất là nhiều lý do và một trong những cái lý do đó là mình có quá nhiều nỗi sợ hãi sợ phải quay phim sợ phải sử dụng các phần mềm cắt ghép phức tạp ờ, sợ cái nội dung của mình trên YouTube vẫn chưa được ờ, thực sự là hấp dẫn đối với người xem và mình có một nỗi sợ nữa là chưa thực sự hiểu về YouTube à, nhưng thật là may mắn khóa học youtube của anh hoan đã giải quyết cái nỗi sợ hãi của mình và mình ờ, đã học được gì sau khóa học à, thứ nhất là mình có động lực hơn để thực hiện cái mục tiêu còn dang dở của mình vì à, rất nhiều người ngoài kia đã chỉ với cái video đơn giản với hiệu ứng đơn giản nhưng mà họ đã rất thành công trên YouTube. Vậy tại sao người ta làm được mà mình lại không làm được? Và điều thứ hai là khóa học của anh Hoan đã cho mình một cái nhìn tổng quan về YouTube à, mình hiểu hơn về cách vận hành của YouTube và từ đó mình sẽ tự tin hơn à, khi đăng ký tài khoản miễn phí mà và thực hiện kiếm tiền à, điều thứ ba là khóa học của YouTube à, được anh Hoan thiết kế rất là tỉ mỉ chi tiết từng bước mỗi module Ờ, có trích list công việc rõ ràng cho mỗi học viên và như thế là sẽ giúp cho học viên là thấy được ừ, mình đã học được những cái gì và mình tin chắc rằng là sau khóa học ờ, sẽ mở ra một chân trời mới không chỉ cho mình và cho cả những ai thực sự muốn trở thành youtuber thực sự biết anh ơn anh hoan vì những giá trị mà anh đã tạo ra cho cộng đồng